mình hướng dẫn các bạn ha bây giờ đầu tiên là muốn làm cái da mặt trong video nó mịn hơn á của cái phần mềm Premiere Pro nè chúng ta tải cái app này về nó là plugin tải này về tải về xong rồi các bạn cài đặt không dễ xài lắm mình cần là cần cái này nè đó là này nè bạn cài hết cũng được cài kia cũng được nhưng mình cần là mình cần cái này là mình da nè còn những cái khác nữa nó nhiều cái lắm nha ta xài Premiere Pro CC, mình cài bản 22 sao trong này nó bản 28 ta ô oh, 20 20 chứ à, mình cài mấy bản kia luôn đi cho nó cập nhật hết sau khi cài xong thì mình mở cái Premiere lên rồi xong rồi ha đây có cái Premiere rồi finish nha ok premiere khi update thì khỏi update nha update dễ mất cái bản quyền trời ắt đi không quan trọng vậy mình ắt đi xong người người ta người ta nói mình đó là xài bản quyền lậu mấy Windows mà mình không cần ắt đi đâu xài xong thời gian cài lại thôi rồi bây giờ mình tạo new rồi rất nha rồi này mình kiểm tra coi có chưa đây code mode này đó, có rồi rồi đưa video vô bạn lấy những video nào bạn cần làm mình ra bạn đưa vô con này nó đánh bóng quá rồi kiếm người nào đây đây đây đây ông này ông này để mình kiểm tra khúc nào mà cái mặt đây đây đây cái mặt chưa được mịn đúng không nhóm này thì mịn rồi ông này cắt lấy khúc này thôi à, lấy khúc ha quên đây mình thí nghiệm cho bạn thấy là làm một khúc cũng được mà ấy dạ nó đứt máy rồi có nghĩa là mình làm một khúc cũng được mà làm nguyên đoạn phim luôn cũng được luôn ai cha đứng máy rồi với <laughs> phim thì mình phải có hài hước chứ đó bây giờ chúng ta anh ngay chỗ affect nè đây gọi cosmos cosmos là cái cái cái cái hồi nãy cái lúc tiên nãy mới cài cho nó có đó nè dạ. kéo nó vô trong cái đoạn mà mình cần là mình trên cái đoạn là mình nè à, mà đây ha cái da nè cái da vẫn chưa mình nè à, mình kéo vô rồi thì ở trên đây nó xuất hiện ở trên là face control này nó xuất hiện cái cấp mode 2 có cái bút lấy cái bút chấm vào cái vùng da mình cần là mình và cái độ mình mình có thể tăng lên hay giảm xuống nó do tùy theo mình đây mình trên 30 mà thấy da nó khác không da nó khác này. nếu như mà chưa có chưa có top mode thì viết lại nó đi này đó chưa có mất nè, nhìn cái da nè rồi khi cho cốt mốt chưa nè lấy cái da nè và tăng mình lên nè nhìn nó khác không à? nhiều người có thể 50 nè đó, tí nó đẹp hơn còn đây là những thông số màu da rồi với đây các bạn có thể chỉnh thêm đó các bạn có thể chỉnh thêm tùy ý các bạn nhưng mà mình chỉ sử dụng hai cái thôi mình, nếu cái trên này nó mịn rồi thì không cần chỉnh dưới đó, nhìn cái da nó mịn hơn đẹp hơn này thì khi bạn làm vậy thì tất cả những cái đoạn mà bạn cắt ra đây nè nó sẽ cùng hưởng nó theo còn nếu như các bạn muốn làm cho toàn bộ cái đoạn video này thì bạn cứ kéo cho toàn bộ video này và chỉnh một lần giống như mình chỉnh thôi thì nó cũng sẽ đi cho toàn bộ video da là xấu xấu rồi đưa lên là đẹp hết Đây, chúc các bạn thành công mà là làm được thì comment mình hướng dẫn thêm